Hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi sáng ngày hôm nay Nếu anh chị em đang có mặt thì hãy comment và hỗ chat để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta sẽ nói vào bản tin nhịp vào buổi sáng Về thị trường nó đang diễn ra như nào và chúng ta có kế hoạch nào chúng ta đầu tư trong nhịp tới Và với kế hoạch đầu tư với cái diễn biến thị trường như này chúng ta nên đầu tư hay thoát ra khỏi thị trường thì anh chị em cần biết thì có thể comment vào phần ô chat và chia sẻ video đây cho nhiều người khác được biết để khi mà chúng ta giúp đỡ người khác thành công thì tự nhiên chúng ta sẽ thành công đây là lý do tại sao chúng ta cần phải giúp đỡ người khác à, trong video này thì Dũng hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta nhìn xem là thị trường nó đang ở đâu thị trường nó đang diễn biến ra nào vừa rồi thì có rất nhiều cái thông tin mà số anh chị em bảo rằng khi thị trường thị trường có những thông tin giả sử như là covid diễn ra tiếp tục diễn ra thì không biết thị trường có tiếp tục giảm hay không hay thị trường lại tiếp tục được tăng chúng ta có một câu nói đơn giản như này trong cái tài hình vi khi mà cái thông tin nó liên tục xảy ra nó đến mức mà nó quá nhàm chán rồi thì những thông tin nên nó không có tiêu cực giống như covid nó vẫn đang diễn ra và kể cả trong trường hợp tới đây nó vẫn có covid diễn ra thì cái việc mà để nó giảm sâu việc để, để giảm tiếp tục giảm nữa thì cái điều đó nó không phải là do covid mà nếu nó có giảm ở do, do nguyên nhân khác có thể do chiến tranh có thể do gì một cái gì đó nó, nó lớn hơn chứ còn nếu mà giữ như là để covid nó diễn ra thì có lẽ là nó sẽ không đến mức mà chúng ta cần phải lo lắng chẳng thế thì chính vì vậy thì những cái trường hợp như là covid nó diễn ra thì những cái tình huống như vậy khả năng sẽ là rất thấp bởi vì quá trình tích lũy nó đã diễn ra trong nhiều giờ nhiều tháng nhiều nhiều tuần và thậm chí là rất nhiều tuần rồi nên chính vì vậy thì bản thân để rút ra khỏi thị trường bản thân để thoát khỏi thị trường đấy là cái điều đó rất là khó với các tổ chức với các tổ chức đặc biệt là các tổ chức lớn ok xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay uh, ok xin ờ, chào bạn vũ khương nước ngoài bán ra nếu chúng ta để ý năm 2009 cả một năm dòng anh chị em ai nhớ để 2009 không 2009 là cả một năm dòng nước ngoài bán ra nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam nó tăng rất mạnh nên tôi hỏi là tại sao chứng khoán nước ngoài bán tầm bầm ra bởi Việt Nam nó tăng mạnh thì đấy là câu hỏi chúng ta cần biết là dòng tiền nếu dòng tiền mà của các tổ chức và dòng tiền của các uh, cá nhân trong nước hoặc là dòng tiền của nhóm nào đó nó lớn hơn thì nhà nước ngoài nó cũng không ảnh hưởng quá lớn thì chúng ta quy mô của thị trường chúng ta hiện tại là rất lớn đúng không rất lớn nên chính vì vậy thì cái việc mà nếu bán dòng chúng ta xem cái tỷ lệ bán dòng đấy với những cổ phiếu như thế nào có nhiều lúc nó chỉ bán dòng một cổ một cổ phiếu một nhóm cổ phiếu nhất định nên chính vì vậy chúng ta cần phải quan sát những cái biểu đồ cổ phiếu đúng không quan sát những biểu đồ cổ phiếu quan sát về thị trường chung quan sát về dòng tiền uh, tổng thể chứ không mang tính chất là những cái tín hiệu bởi chúng ta nhìn thấy rằng là uh, dòng tiền nước ngoài bán ra bán ra bao nhiêu bán ra cổ phiếu nào bán như thế nào để chúng ta có thể theo dõi được đây là bán ra nhưng thực tế nó bán mạnh hay không ok và có những lúc thị trường nước ngoài người ta mua rất là nhiều đúng không nhưng cổ phiếu chúng ta không tăng và chúng ta cứ nói là nước ngoài mua nhiều lắm mà cổ phiếu chúng ta không tăng bởi vì chúng ta không biết rằng cổ phiếu chúng ta đang tích lũy đang phân phối ok và trong hôm nay chúng ta sẽ nói rằng là vậy thị trường nó đang ra sao để trước khi mà chúng ta nói về thị trường ra sao và chúng ta có những cái kế hoạch như nào trong buổi sáng nay trong ờ, chiều hôm nay thì các bạn đã biết rằng là thị trường chúng ta đang gì ạ à, đang ở gì ạ à, một cái quá trình chúng ta gọi là tích lũy có lẽ là tích lũy thì đúng hơn một cái câu chúng ta gọi tích lũy bởi vì sao lại tích lũy bởi vì khi nó lên đến cái vùng nào nó dao động trong một khung thời gian nào đó mà nó chưa bị phá vỡ bất cứ cái kênh nào đó chúng ta gọi tích lũy thì khi có thể này có thể nó phá vỡ cái kênh xuống đi xuống và nó tiếp tục đi xuống nhưng khi mà nó phá vỡ kênh đi xuống thì cái việc mà đi xuống với khối lượng lớn với à, cái biến động lớn thì lúc đó có thể nó bị phá vỡ kinh xuống còn nếu mà nó đi xuống và với những cái khối lượng nhỏ với những cái chúng ta gọi là rút bỏ thì cái khối rũ đó nó chính là một cơ hội để thị trường tiếp tục lên vậy đi xuống để đi lên hay là đi xuống để chúc đầu đi xuống thì đây là một khái niệm mà anh chị em cần phải biết có nhiều người khi mà chúng ta biết rằng là thị trường trước khi đi lên thì nó cần phải rút bỏ và nó nhịp đi lên nhưng có những trường hợp mà trước khi mà thị trường kết thúc chu kỳ thì nó có thể đi xuống rũ bỏ xong kéo lên để kết nốt thúc nốt tức là nó rũ bỏ xong kéo lên cái nốt thúc nốt nên chính vì vậy thì anh chị em cần lưu ý một số khái niệm một số các gì ạ kiến thức mà hôm nay chúng chia sẻ thì chúng ta cần phải nắm rõ một cái đặc số đặc tính trong cái thị trường hôm nay đầu tiên anh chị em cần nhớ cho dũng này là tất cả cổ phiếu lên được nó phải có những mẫu hình mẫu hình thì có rất nhiều các mô hình khác nhau có khoảng 20 mô hình khác nhau trong đó những cái mẫu hình như có thể phổ biến trên thị trường đó là mô hình PLS PLS là trong mô hình VSA hay chính gọi là trong cái cái cuốn sách của Mac Mini thì ông gọi là mẫu hình là biên độ thu hẹp ở những cái mô hình đấy thực ra là mô hình đó là mô hình tự nhiên tức là cái lượng cổ phiếu được bán ra được thu gom lại trong một khoảng thời gian do các big boy do cái nhà lập họ họ tạo nên đấy là chuyện rất là bình thường nên chính vậy thì đi kéo lên để giúp bỏ kéo lên để giúp bỏ kéo lên để giúp bỏ đến khi nào lượng đầu tư nó cạn kiệt thì trước khi cổ phiếu lên nó giống như thị trường chung chúng ta cũng thế đấy với những thông tin tiêu cực thì thị trường chung nó sẽ có những đợt giúp bỏ và trước khi mà mọi người bán ra hết thì thị trường bắt đầu đi lên một cách à, một cách nhanh chóng và chính vậy rất nhiều người bỏ lỡ cơ hội khi mà không biết thị trường nó đang ở đâu tuy nhiên ở đây dũng không muốn nói là tích cực hay tiêu cực ở đây mà ở đây dũng muốn đưa cho anh chị em tất cả các kịch bản những kịch bản kịch bản kịch bản nếu nó theo kịch bản nào chúng ta làm ở ngoài kia chứ ai đó nói chúng ta là thị trường ngày mai lên ai đó nói thị trường giảm và đây là chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của tất cả những anh chị em bởi vì nếu dũng bảo anh chị em là thị trường nó lên đó anh chị em sẽ mua và đó là nguyên nhân có thể bị thất bại nếu mà lên khối lượng thấp thì sao lên khối lượng cao thì sao thế thì lên câu chuyện là lên lên như thế nào cái thứ hai là lên là lên mua cổ phiếu nào thứ ba nữa là là lên thì có thể bán ra hay không có nhúc lúc lên thì chúng ta bán ra bởi vì đây là lên là hồi phục để chúng ta bán ra nhưng có lúc lên thì chúng ta mua vào nên chính vì vậy chúng ta phải nghe nghe đủ nghe rõ nghe hết và hiểu rõ bản chất mọi thứ nó đều có quy trình của nó ờ, tất cả mọi thứ nó có quy trình của nó nên chính vì vậy thì uh, trong những buổi video này dù là thời gian nó không còn nhiều nữa và Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em là cách để chúng ta nhìn lại thị trường đầu tiên số 1 anh chị em để ý nhanh Dũng nhá số 1 anh chị em cần phải có một tư duy đầu tiên đó là cơ hội tìm ra những cổ phiếu mạnh à, đây bạn à, phạm quốc tiến ạ cổ cơ hội tìm ra cổ phiếu mạnh cổ phiếu mạnh nó đang hình thành mô hình và khi mà trường giảm nó rũ bỏ tất cả những nhà đầu tư yếu bóng vía và thường thì những cổ phiếu sẽ là những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong những đợt hồi phục này à, thường là những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong những đợt hồi phục này anh chị em nhá nên đây là thị trường giảm cổ phiếu chúng ta giảm ít là một là giảm ít là một này thứ hai là giảm gì ạ nó gì ạ giảm ở một cái biên độ nào đó tức là nó test lại cái đỉnh nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ được là nó giảm giảm bao nhiêu à, giảm giảm bao nhiêu giảm như thế nào nên chính vì vậy chúng ta cần hiểu rõ là nó giảm bao nhiêu nó giảm như thế nào trước khi mà thị trường bắt đầu xác nhận đi lên nên chúng ta cần nhớ cho dũng là gì cần nhớ cho dũng là việc nó giảm bao nhiêu và giảm như thế nào cái điều đầu tiên anh chị em cần nhớ đấy là cái đúng cái khái niệm đầu tiên cái thứ hai là tất cả thị trường á con người chúng ta gọi là con người tốt thì con người xấu chúng ta nó cần phải trải qua những nghịch cảnh nếu những nghịch cảnh đấy mà nó gì ạ nó vẫn tồn tại nó vẫn phát triển đi lên thì đấy là những con người tuyệt vời đấy là những người tỷ phú có rất nhiều người ở Mỹ khi mà thị trường Covid diễn ra thì như Tesla chẳng thế, Elon Musk chẳng họ giàu thành công rất là giàu, như Bill Gates cũng rất là giàu, hoặc là chúng ta nhìn thấy như là ông gì ạ, à? ông um, à, <coughs> của à, tất cả những cái tập đoàn lớn Alibaba rất là giàu có thậm chí là ở Việt Nam chúng ta hòa phát cũng giàu lên nhanh chóng bởi vì đây chính là cơ hội để họ giàu lên nhưng tuy nhiên có rất nhiều cái doanh nghiệp phá sản bởi vì họ không nắm rõ được thì cổ phiếu chúng ta cũng thấy tương tự như vậy à, cổ phiếu anh em cũng thấy tương tự như vậy tức là chúng ta sẽ nhìn thấy xem là thị trường xem là những cái cổ phiếu nào đang khỏe đầu tiên anh chị em sẽ để ý một chút là thị trường chung nếu thị trường chung đang ở giai đoạn này thì chúng ta nhìn ở đây vẫn là sideways và hôm qua nó test lại một cái một cái gì là biến động hẹp wow, khối lượng có sự cạn kiệt lại đang test lại test lại có hai góc độ ở đây chúng là test lại ở thứ nhất là test lại cái đường SMA 50 SMA 50 là một cái mốc tâm lý của rất nhiều các ờ, chỉ báo kỹ thuật bởi vì tất cả những các uh, chuyên gia phân tích kỹ thuật thì họ sử dụng cái mẫu mình SMA 50 nên khi mà cổ phiếu bị gãy hoặc là chạm này thì thường là họ sẽ run sợ họ sẽ giật mình họ sẽ lo lắng họ sẽ có nhiều cái phản ứng khác nhau đấy là chúng ta để ý một chút là họ sẽ làm như vậy cái thứ hai nữa là bây giờ một số thì nó bị gãy cái đường S năm rồi mất mà mà 20 rồi thì Dũng chia sẻ cho anh chị em là lúc cái thời điểm mà lúc mà cổ phiếu nó bị gãy bạn này, này nhiều anh chị em sợ hãi lo lắng về đoạn này này thì chúng ta thấy rằng là sau đó thì trường lên bởi vì chúng ta đang sợ hãi sau đó lên thì tất cả những điều này nó cũng tương tự như vậy nên chính vì vậy anh chị em sẽ nhớ được cái việc này nó test thôi test mà xác nhận khối lượng lớn xác nhận là test xong xác nhận khối lượng lớn giá tăng mạnh nhiều cổ phiếu bắt đầu nó quay trở lại hồi phục. thì đây chính là cơ hội mới của thị trường nhà đây là trường hợp chúng ta gọi là trường hợp tích cực những phải tăng khối lượng lớn và nhiều cổ phiếu dẫn đầu hãy tập trung vào những cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu khỏe nhất trong dịp này những cái cổ phiếu như HPG vừa rồi cũng bị rũ bỏ nếu nó hồi phục thì chúng ta có thể là những cơ hội có thể nó diễn ra trong một thời gian tới những cổ phiếu FPT nó cũng bị giảm và có thể lượng cơ hội trong thời gian tới những cổ phiếu thế giới di động những cổ phiếu nó đang test lại cái đáy cũ này và cũng là cơ hội để chúng ta có thể tham gia vào lại những cổ phiếu HSG cũng bị test lại nhưng bây giờ chúng ta đang nói là cái quá trình mà sau khi test lại nó hồi phục với khối lượng lớn và giá tăng mạnh đây là điều tích cực và nếu trong trường hợp nó diễn ra nếu tức là nếu nó diễn ra đây là kế hoạch nha anh em mình có kế hoạch nếu nó diễn ra như vậy thì chúng ta sẽ thấy một tiêu không trường hợp trường hợp thứ hai là nó sẽ rũ bỏ rũ bỏ với khối lượng lớn chẳng hạn đi khi nó giảm tiếp tục gãy kênh với khối lượng lớn tiếp tục VN50 giảm khối lượng lớn giảm rất sâu khối lượng lớn ở cái đường SMA à, 50 này thì có thể xu hướng thị trường điều chỉnh sẽ là bắt đầu xuống giảm rất mạnh giảm khối lượng lớn nhá giảm khối lượng lớn nhưng về cơ bản thì nếu theo cái góc nhìn của Dũng thì khả năng cái xác suất để giảm sâu giảm mạnh ở trong cái vùng sn 50 sẽ là thấp hơn rất nhiều so với cái việc mà cổ phiếu coi cái việc này là việc test bỏ rũ bỏ các nhà đầu tư yếu phía trước khi bước vào một giai đoạn mới nên về cơ bản thì chúng ta thấy là sai sideways tích lũy ngang hay là chúng ta gọi là tích lũy là chuyện một khái niệm rất bình thường quan trọng là nếu rũ bỏ với khối lượng lớn à, nhưng sau đó hồi phục thì đây là cơ hội của thị trường tiếp tục đúng không? tiếp tục trong xu mới và cái kịch bản thị trường có thể hồi phục tiếp tục trong một xu hướng mới nó sẽ lớn hơn so với cái thị trường bắt đầu suy thoái trong đoạn này nha nó lớn hơn thị trường suy thoái trong đoạn này nên chính vì vậy anh em lưu ý cho Dũng là, là chúng ta chỉ mua tham gia khi có những kịch bản mà Dũng đưa ra và Dũng theo cái góc nhìn của Dũng bởi vì khi mà thị trường trước khi lên thì bao giờ phải rút bỏ và việc mà chúng ta tập trung vào những cổ phiếu mà nó mạnh nhất nếu trong trường hợp hồi phục thì đấy là lý do vì sao cái sự khác nhau của những nhà đầu tư thành công rất thành công với những nhà đầu tư chúng ta gọi là nhà đầu tư yếu ốc vía bởi vì chúng ta không có kế hoạch nếu anh chị em đưa hết kế hoạch ra đi ạ hãy có kế hoạch của mình ra đi ạ hãy lên kế hoạch của mình cho cái thị trường hôm nay và đây chính là lý do vì sao dũng làm video này buổi sáng hôm nay thay vì buổi tối hôm qua thì chúng ta sẽ thấy rằng là buổi sáng nay là cái video này về góc độ là đó hãy là lấy kế hoạch trong buổi sáng này những cái cổ phiếu nào nếu xác nhận chúng ta mua vào những cái cổ phiếu nào mà nếu mà chúng ta cảm thấy nó không phù hợp chúng ta cần phải đứng ngoài và không bán ra nên chính vậy hãy mua vào hay bán ra là chúng ta phải có kế hoạch trước chứ không phải chúng ta bị động nên bị động là nguyên nhân dẫn đến các bạn có kế hoạch là nguyên nhân dẫn đến của thành công của tất cả các nhà đầu tư tất cả những ai giàu có tất cả những ai mà trở nên tuyệt vời hơn tất cả những ai mà trở thành những tỷ phú hay là những triệu phú thì chúng ta cần phải có kế hoạch có kế hoạch có mục tiêu à, luôn luôn có kế hoạch luôn luôn có mục tiêu thì đây là những cái điều mà Dũng muốn chia sẻ với chúng ta và hãy có kế hoạch cho hôm nay đi ạ những cái cổ phiếu nào mà chúng ta cần đưa vào thị trường trong đêm nay những cổ phiếu nào mà chúng ta có thể phải bán ra trong đêm nay việc mà bán những cổ phiếu mạnh à, bán những cổ phiếu yếu tập trung cổ phiếu mạnh đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải có chiến lược đầu tư chúng ta có kế hoạch đầu tư chúng ta phải có những quy trình để cho đầu tư thành công thì trong buổi sáng nay Dũng chỉ mong muốn rằng là hãy lên kế hoạch với những kịch bản diễn ra trong này đi ạ hãy lên kế hoạch từng bước một từng cái nhỉ quy trình một từng cái nhỉ cái cái bước uh, để chúng ta luôn luôn có những cái nhỉ có những cái kịch bản cho kế hoạch đầu tư chúng ta chúc các bạn đầu tư thành công và tôi biết rằng nhiều anh chị em sẽ thấy là việc mà thị trường đang diễn ra đang gì dao động như này rất là lo lắng nhưng tuy nhiên thì chúng ta chỉ kiếm được tiền anh chị em chỉ kiếm được tiền khi mà chúng ta có kế hoạch chỉ có được tiền khi mà chúng ta chủ động chỉ có được tiền khi có mục tiêu hãy tập trung đưa ra cái mục tiêu đủ lớn càng lớn càng tốt vì khi chúng ta có mục tiêu lớn á, thì bao giờ cái tiềm thức chúng ta con người chúng ta nó sẽ tìm ra cách để chúng ta kiếm được lợi nhuận hãy đưa ra mục tiêu 50 phần trăm 100 phần trăm hoặc 200 phần trăm con số bao nhiêu cũng được nhưng cảm giác của chúng ta cảm nhận chúng ta làm được nghĩ chúng ta làm được hình dung tất cả hình dung kết quả thay vì hình dung gì ạ hình dung những cái mà chúng ta gọi là nỗi đau hãy hình dung kết quả và chính cái việc của chúng ta hình dung kết quả chúng ta sẽ tìm ra những cổ phiếu tốt nhất hình những kết quả chúng ta sẽ tìm ra chiến lược tốt nhất hình dung kết quả chúng ta sẽ có kế hoạch tốt nhất hình dung kết quả thì chúng ta có gì ạ có những cái bước để chúng ta làm tốt nhất nên là hãy à, có cái kế hoạch có kết quả hãy hình dung và mường tượng kết quả thì đấy là cái thông điệp mà buổi sáng hôm nay tôi muốn gửi đến anh chị em tất cả anh chị em à, đã tham mặt hôm nay thì chúc anh chị em một buổi sáng thật nhiều năng lượng thật nhiều thành công và gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo nếu các bạn nào đang thấy là video này thấy hay thì có chia sẻ cho nhiều người khác được biết và nhớ là ấn chuông ấn chuông ở phần dưới nhé nhớ ấn chuông nhé bởi vì tiếp tục dũng sẽ chia sẻ những video những cổ phiếu mà giá trị nhất trong lúc mà thị trường giảm này để chúng ta sẽ khỏi nhận được đúng không nhận được à, giá trị tốt nhất một lần nữa xin cảm ơn anh chị rất nhiều và chúc anh chị em một ngày mới tràn đầy năng lượng tràn đầy nhiệt huyết và thành công trong đầu chứng khoán xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào chương trình tiếp theo xin cảm ơn